rồi nó dắt về nhà thì ờ, tôi cũng không nghĩ là con dâu của tôi tại vì tôi khơi tôi nghèo lắm trong lương tâm tôi tôi cắn rất dữ lắm tôi mới thằng với ờ, chị nó với anh á giờ em con nó vậy rồi ờ, mẹ không có tiền giờ tụi con á ráng phụ cho mẹ giờ tụi nó mới gom góp á thì nó nói thôi con phụ mẹ mẹ đi ra mẹ làm đám cưới cho em đi rồi sự thật là trong tôi không có làm đám cưới cho con dâu của tôi cho nên tôi cũng buồn lắm nên tôi ao ước là cũng như là được làm đám cưới con dâu của tôi á nãy nó làm nó bẩn áo nè tôi nói chụp chụp vợ con tôi cũng như tấm hình vậy đó cô dâu vậy đó tại con tôi không có được dứt dâu vậy ở nhà là 5 năm nay vậy đó ờ, thật sự tôi thương dữ lắm tôi dạ. tội cho con dữ lắm hôm nay mặc áo cô dâu đầu tiên hả cô em hả em cảm tại giác thế nó... nào thấy lạ tên Bùi Thị Úc, 58 tuổi. Tôi ở ờ, ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn. Ở nhà tôi làm ờ, nội trợ giữ hai đứa cháu. Cô xã đó là ở đâu cô? Cần Giờ Duyên Hải á. À. Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. À. Dạ tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, năm nay 24 tuổi là công nhân được ờ, làm dâu mẹ được năm sáu năm rồi chị hả à. tức là lấy chồng lúc 18 tuổi <laughs> mình có mấy bé rồi chị em nay em sinh được hai hai bé rồi à chị dạ bé lớn 5 tuổi bé nhỏ 3 tuổi à À. bé lớn nhất là nhiêu <laughs> hai mươi bốn tuổi <laughs> hai mươi bốn lấy vợ cho con sớm quá vậy ừ, nó đi làm chung rồi à, à, nó cũng như nó cũng có ý chỉ nó quen nhau á rồi nó dắt về nhà thì tôi cũng không nghĩ là con dâu của tôi tại vì tôi khơi tôi nghèo lắm trong lương tâm tôi tôi cắn rất dữ lắm tôi mới thằng với chị nó với anh á giờ em con nó vậy rồi mẹ không có tiền rồi tụi con á ráng Ừ, phụ cho mẹ về tụi nó mới ờ, gom góp á thì nó nói thôi ờ, con phụ mẹ mẹ đi ra mẹ làm đám cưới cho em đi rồi sự thật là trong tôi không có làm đám cưới cho con dâu của tôi cho nên tôi cũng buồn lắm cho nên tôi ao ước là cũng như là được làm đám cưới con dâu của tôi á nãy nó làm nó bẩn áo nè tôi nói ờ, chụp chụp vợ con tôi cũng như tấm hình vậy đó cô dâu vậy đó tại con tôi không có được dứt dâu rồi ở nhà là năm năm nay vậy đó à, thật sự tôi thương dữ lắm tôi dạ. tội cho con dữ lắm hôm nay mặc áo cô dâu đầu tiên hả con em hả em Tại cảm giác nó... thế nào thấy lạ thấy tội nghiệp quá à buổi hiện đại rồi nhiều người, người ta có hai ba đứa con ta mới làm đám cưới luôn á hai vợ chồng tôi cố gắng uh, làm uh, thành công chút xíu cái mình uh, sau này mình chuẩn bị làm cái đám cưới uh, khá khá chút được không dạ em mong ngày đó không có nha Nhưng anh nghĩ là ngày đó sẽ tới ở, sớm á ở dưới quê á người ta ờ, cũng như làm cái kiểu đó người ta cười người ta nói ờ, như hai ba đứa con mà làm đám cưới quê lắm nó ồ dưới quê một vài người thôi giờ người ta hiện đại hiện lắm đại rồi dạ. người ta có con xong thậm chí con lớn lên rồi con con sẽ cầm cái váy cho mẹ, mẹ đó ờ à. chuyện nó bình thường cô nhưng mà có hai đứa con rồi hả dạ. bây giờ tổ chức đám cưới cũng đâu có nhiêu đâu <laughs> thôi mà ngại lắm bây giờ tổ chức chương trình tổ chức đám cưới cho nè được không dạ. anh tài trợ nè wow nhận liền nhận liền chị đó đơn giản thôi mà nha. Dạ. đâu chú tài trợ gì chú nói luôn nè thì giờ muốn đám cưới đâu nè <laughs> em giờ em nói với chồng em đi nó quỳ lên tài trợ dạ dạ, dạ rồi dạ <laughs> hay quá đây là cái lời mời đầu tiên trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu là hơn 100 cặp rồi Chị phải nhận đi, nhiều khi đó là cái lọc của mình Thôi, Con nhận đi, chịu đi cho mẹ vui đó. Dạ. Mẹ mẹ ao ước dữ lắm Ao ước đó, Chờ được con dâu mà được ờ, ờ, mặc áo cô dâu đồ là mừng Chị cho em hỏi chút xíu nha, chị có nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng của chị không? Dạ có ừ. Lúc mà mới về nhà mẹ vui lắm Mẹ nói nhiều lắm nói, Mẹ hỏi tùm lum, mình la tùm ơi nói chung em thấy mẹ là lúc đầu mà về là thấy mẹ dễ tính dễ gần rồi khi mà về làm dâu rồi là mình có gặp khó khăn gì mới ngày đầu không chị lúc mới về em ngại lắm em ờ, không dám kêu mẹ không dám kêu ba nữa ờ con đi làm nó không không có nói à, mẹ rồi coi ba con đi làm ờ, cũng vài lần ờ, xong rồi cái em quen kêu cô thấy con dâu mình làm dâu mình vừa lòng không vừa lòng nó nấu nướng gì tốt không nấu nướng thì à, con dâu tôi nó nấu sao tôi ăn vậy thí dụ như trong mình nó kho cá mình bỏ một chút xíu nước màu cho nó hơi đen đen còn ở ngoài ngoại á, là nó nói ngoài con á, nó về nó cũng kể nó nói ngoài con kho nhiều khi kho không có nước màu hay là hoặc bỏ bột nghệ sự thật á, là không bỏ nước màu với không bỏ bột nghệ là tôi ăn không được nhưng mà con tôi nó làm thì tôi cũng ăn luôn <laughs> như cô biết nấu ăn không tôi cũng dở lắm tôi nấu ăn dở dữ lắm tôi cũng không biết nấu nữa vậy linh mới là nấu sao ăn vậy đâu thì nấu sao ăn vậy đó dở lắm sự thật rồi đâu có chê <laughs> nói đi mà về mệt mỏi thì tôi ở nhà nhiều khi quần áo cơm nước rồi làm sẵn luôn rồi con về cái dọn cơm ăn sớm chích vậy mà mẹ vui dữ lắm chứ à, không có nói ờ, ờ đợi con dâu ờ, dọn cơm cho mẹ ăn hay là à, đồ của mẹ con không giặt thì không không có chừng nào mẹ già mẹ làm không được rồi tôi con làm sao làm đó dạ. bây giờ thì để cho mẹ làm mà mình ở nhà hai mẹ con mình hợp nhất điểm nào chị sáng mẹ đi chợ về em làm đồ ăn nấu cơm vậy đó có khi tôi kêu tôi nói thôi con đi chợ đi con nha mẹ đi chợ sao hà tiền quá à con đi đi đặng hà tiền tiền lên chút Thế nói thôi mẹ mua gì ăn đấy chuyện ăn mặc rồi hai mẹ con có hợp nhau không ăn mặc thì à, cái ý của tôi là tôi phái con dâu tôi nó sửa sẵn lắm nó mà có tiền thì cứ sửa sẵn còn mẹ sao kể mẹ đi ra đường ta nói ở ờ, con dâu bà đó à, đẹp ngon rồi là tôi tôi tôi hài lòng còn à, hồi đó nó có mua cho tôi là hai cái áo hồi xưa này về á, là cũng đâu khoảng cũng à, năm vài năm mà sự thật là nó mua cái màu hơi sáng rồi cái tôi mặc nó vô á nó kỳ kèo quá nó gắn ba cái này nè tôi tôi mặc tôi kỳ quá đi rồi cái tôi cho chị hai nó rồi từ đó tới sau không biết nó có buồn giận gì hơn là con có buồn gì hơn mà lát con nói cho mẹ nghe chứ à, giờ nó không vui luôn tới <laughs> nhưng mà cô không thích cô nói với chị nghe không không không nói luôn nữa rồi đi trò vậy hả ơi đúng rồi người ta tự là theo tôi nghĩ á, là nói chắc con mua cho mẹ mà mẹ không bận thì cho chị gì buồn không em gái nè có mua về mà mẹ không có bận ừ. rồi xong cái ờ, em thấy mẹ không bận thôi em mua nữa rồi từ đó năm năm nay không mua gì luôn thì đúng ra cái tết là... đó là cho tiền mẹ rồi ờ, mẹ tự mình muốn gì đó mẹ mua đi chứ con không mua nữa chúng ra phải tâm sự với mẹ hỏi ủa con mua cái áo đó rồi sao rồi mẹ thứ hai mẹ con không có nói chuyện gì nhau chứ hả mẹ không dám nói con không dám nói luôn ủa sao vậy tôi ờ, không biết cái mạng tôi sao quá tôi con trai con gái con gì cũng vậy luôn tôi nhiều khi tôi buồn tôi nhiều khi tôi cũng có tính nói thí dụ như ờ, khoảng từng hai ba tuần gì đó cái tháng gì đó đi mặn về cơm nước á tôi canh bữa thứ bảy nó về đó là tôi trong dữ lắm cái về cái nó vô nó nó vô cái vợ chồng nó dọn ra nó ăn là tôi vui rồi cái lâu lâu vậy có bữa cái về cái nó sao tự nhiên cái nó không nói nhiệt cháo cái nó lủi dàn sao vậy đi tắm cái dọn vô cũng nằm ha hoặc nó bới tôi cũng ăn chồng bới tôi ăn là tôi biết buồn rồi tôi suy nghĩ trong lương tâm tôi nói ủa sao mẹ đâu có làm gì đâu mà sao con buồn cũng như tôi nói trong bụng tôi vậy á tính kêu con dâu hỏi nga sao mà mặt ờ, này ờ, trong bụng vậy nga tính nói vậy đó mà không dám nói luôn giờ mới kêu thằng con trai hỏi thì cái nó nó là ai biết nó nè kệ nó đi nó vậy đó ít bữa hết giờ nghe lời con cái làm thinh luôn vậy vậy cái cũng thỉnh thoảng cái à, bữa bữa cái nó hết nó vui là tôi mừng em cũng sợ mẹ sao không dám nói chuyện với mẹ em nhà em ít nói lắm em nhiều khi muốn quan tâm mà em không dám nói rồi những lúc chị buồn chị chia sẻ với ai buồn một mình ừ. em biết em mà nói à, mẹ ở nhà với con nhiều khi mẹ cưng con lắm về nhà thấy con nó quậy á nó nói không nghe bực bội lắm em với mẹ khác quan điểm chỗ mà dạy con mẹ thì à, mẹ thương mẹ thương cháu không dám la mẹ cứ để nó lớn đi chừng nào lớn thì dạy em thì thích dạy con từ nhỏ vì sao không tâm sự nói với mẹ cũng có nói nhưng mà buồn thì cũng buồn tôi thì tôi phái à, là con dâu ờ, cũng như là à, bolo bala vậy đó tôi cái miệng tôi tôi cũng nói tối ngày lắm giỡn người hết khác vậy đó là cũng như là mẹ chồng với con dâu là cũng như đã mình biết hay là không mà nếu con dâu mà cãi lại là tôi khóc tôi <laughs> cái mạng tôi vậy á có nói lần nào chưa <laughs> có tôi thì ờ, tôi tôi tôi tôi hơi buồn tại tôi cưng thì tôi buồn ấy tôi nằm ấy tôi khóc tôi nó không biết nó có thương mình không mình à, mình thương con quá mà con không biết nó có thương không chuyện nó nhỏ quá trời luôn mà ừ. có bao giờ mà hai mẹ con nằm ngủ chung với nhau hay là đi chơi chung với nhau chở đi nhau tâm sự này kia gì không có á cũng có khi nó chở tôi đi làm không cẳng móng tay đâu đó mình tâm sự với dâu coi như mẹ ruột con ruột đi nàng dâu vậy chủ động nói chuyện với mẹ đi dạ. thân nhiều hơn nhưng mà có bao giờ mẹ chị làm cho chị một cái hành động gì đó mà chị uh, xúc động mà chị nhớ hoài không dạ có sinh ờ, đứa đầu tiên á mẹ nuôi trong bệnh viện đau bụng lắm cái ờ, mẹ nói sáng như con mẹ mà chịu đau đi tới con á là mẹ gánh giùm con mà cái này mẹ gánh không có được mẹ gánh không có được cảm ơn mẹ lúc đó lắm mẹ chồng rất thương nàng dâu không muốn làm dâu đâu nàng dâu cũng rất thương mẹ chồng cũng muốn nói chuyện với mẹ chồng nhưng có cái là hai người không nói chuyện với nhau thành ra giữa cái sự kết nối á nó không có nhiều đúng không cô thì cái chuyện gì cần thì nói à, cần nói không cần à, thì thôi à, không cần thì thôi nói chuyện nhiều hơn nữa ngày nào cũng quan tâm với mẹ mẹ sao vậy mẹ ờ, sáng nay mẹ cần gì không hay là tối về con mới về nè mẹ sáng về chuyện nhà có gì không cô dâu nên chủ động nhiều hơn chút xíu nữa à, tôi rất muốn như vậy đó rất muốn thấy chưa chúng ta cố gắng cái sự kết nối nó chặt hơn nữa còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem coi à, con trai của cô nói điều gì nha là con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm à, vì thời gian qua mẹ cố gắng cho gia đình rất nhiều con cũng thương mẹ lắm mà bình thường ở nhà thì con không nói được à, nhân dịp chương trình này con mới, mới con mới dám nói à, còn về vợ à, cố gắng chia sẻ với mẹ nhiều hơn để hiểu nhau hơn và có thể giải quyết được vấn đề tốt hơn và dạ, anh cũng cảm ơn vợ à, trong thời gian qua thì lúc lúc mà mình cưới nhau thì vợ cũng cố gắng vì gia đình rất nhiều Ừ, cũng hy sinh bản thân rất nhiều anh cũng cảm ơn vợ nhiều lắm tôi thấy con tôi nó nói vậy tôi cũng vui lắm tôi mừng trong bụng dữ lắm cũng vui chứ ha. hồi hồi đó giờ ở nhà thì nó nó cũng không có tâm sự nó cũng không nói à con thương mẹ là mẹ cực hay sao nó cũng không nghe nó thăng thở nữa rồi bữa nay bắt đầu mới nhờ chương trình này mới nghe con tôi nó thú lộ á rồi bây giờ thì à, cô có muốn con dâu cô thay đổi gì không bây giờ cái ý của mẹ thì muốn con cũng như là mẹ con mình Thôi à, vậy à, nói qua nói lại bô lô la như người... chú quyền linh nói à, hai người à, đứng đứng đứng đứng lên nói chuyện nhau ôi nhìn nhau nói nè hình như mắc cỡ mẹ à, muốn à, cũng như là từ đài gì sao vậy đó thì con như có chuyện gì thì con nói với mẹ và mẹ có chuyện gì mẹ cũng nói với con tại mẹ muốn vậy chứ nói chung con cũng không có làm cái gì cho mẹ buồn hết á con con cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ già rồi mà mẹ giữ hai đứa con là con phải rất là cảm ơn mẹ nhưng mà con muốn mẹ ở nhà giữ con la coi nó la dạy dỗ nó tốt hơn con hứa với mẹ Dinh là mẹ sau nè. này đó con sẽ quan tâm tâm sự với mẹ nhiều hơn nữa cảm ơn con có chuyện gì mẹ cũng bàn với con mẹ con mình à, tâm sự với nhau rồi ở nhà tại có hai mẹ con à vậy vậy nè hôm nào có điều kiện ha mình à, tính ngày tính giờ ha lên đây mình tổ chức vài bàn và ờ, mặc áo cô dâu chú rể ha xong rồi cái mình ờ, giới thiệu ra mắt cô dâu chú rể với hai đứa con linh lo được không không có tiền sao về chơi Vui lo <laughs> được không được. đấy được. Rồi cái uh, mình mặc áo cô dâu chú rể này hai chồng uh, lên cái tôi lê lộc làm mc luôn <laughs> được không được được, vui ha mấy cảm, mình tham, cảm ơn cô chú. mấy mình tham gia chương trình vợ chồng son cũng được đó ừ cũng được ừ, mà hai vợ chồng lên ngồi mặc áo cưới với nhau luôn vậy cho, cho, cho nó đăng ký vợ chồng son đi khỏi làm đám cưới cũng được vậy tôi cũng mừng nữa rồi vậy tôi được thấy, luôn tôi thấy uh, cô dâu chú rể à tôi mừng cho con tôi à con trai tôi vậy ha nó cũng thiệt thòi không có được làm đám cưới gì muốn sao cũng được chứ tùy uh, gia đình quyết định nha dạ vậy chương trình về cắt khúc đầu nha không không có không có cắt để luôn sao chứ <laughs> giờ uh, gửi tặng cho cô với lại gia đình một kỷ niệm ha nhớ hai mẹ chồng ờ, với thằng dâu ờ, nói chuyện nhiều hơn nữa nói bu lu bu loa giống như nãy cô nói đó tôi thấy mẹ chồng thằng dâu tay ra chở cái sao con dâu vô vậy nè vô nách này nó nói mẹ mẹ mua này mua kia tôi ước con dâu tôi nó đi, đi như vậy đó mà ờ, đều nhiều khi con dâu cái tính nó khác nó không chịu làm vậy tôi tôi tôi à, rồi vậy dễ thương thoát liền em thoát liền nó lên thoát liền nói đi nói đi tôi thì tôi không còn với mẹ đi chợ đó được chưa chạy dạ, vậy đó